Dạ chào à, anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào à, quý vị khán giả Anh thấy vậy là được rồi đó, tới luôn đi Linh Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, và anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tái cắt nhà ở luôn Cho miếng tái cắt nhà ở luôn Wow trời à, bữa nay được lắm hay sao vậy trời ơi mặt tiền sáng sủa hàng hàng kia ông anh mặt tiền gì nhảy tốc độ dây lên quá dữ lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó ờ, trời dạ cảm ơn chị ông anh số 1 luôn á anh, anh còn còn mấy miếng đất hai ba miếng gì á trời mấy anh chia bớt em trời ơi mấy anh chia bớt em trời mẹ trời ơi được hên quá có anh này là quá trời sung sướng rồi nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rễ là mất cái nhuệ khí của đàn ông em có nghĩ vậy không thôi cái đó thời xưa không phong kiến rồi chị ơi mới gì mất nhiều khí à? tôi đâu có nói gì đâu ủa mất mấy người ta mất mới nhiều khí đàn ông ở rễ ờ, rồi mất hả bỏ đi anh đâu có gì bỏ ở rễ là ở rễ anh ở rễ nè anh ở rễ nè đó là do tôi biết mà tôi biết mà tôi biết tôi đụng chạm ờ, dễ thương quá đi thật là đáng yêu Em xin chào chị ờ, Cát Tường, anh dạ. xin chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh, em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà mà Em làm bên ờ, hàng hóa order cho công ty ờ, nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? À, tại em thấy à, không hợp với lại à, lớn tuổi ủa em không thích lớn tuổi hả lớn hơn khoảng em chừng 4 ờ, tuổi đổ lại hoặc em lớn hơn tuổi trời gì gu lạ vậy dạ anh bên đó hơn em một tuổi đó anh 26 được không dạ được chị được ha dạ. à, sở thích của em là gì em thích uh, nấu bánh nhưng mà nấu rất là dở không sao thích là được rồi thì mỗi lần mà ờ, dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết không ăn hết là em dở nè điều này hơi căng nha căng rồi nha làm vợ ăn chắc hèn chi à. mấy anh kia anh chạy mất tiêu ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai mang tin em bỏ nhau gì vậy dạ bánh em làm một mì em quẩy trứng xong cái em chiên lên à. xong rồi cái em trét sô cô la lên nữa trời ơi này là thập cẩm luôn bánh gì kỳ lạ vậy tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không <laughs> ngon lắm á anh ơi ấy bây giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh làm bánh ép ăn á ngoài cái công việc chính chuyên môn mình bạn còn có tài gì nữa không à, em biết hát ru con ru con dạ tập dần dần làm ba đúng không dạ ru ru ru ờ, thử khúc coi coi như bên đây là con đi <laughs> đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ Gối tròn trong tụi nhớ Dạ hết Trời ngọt anh nha, ngọt à Giọng ca này anh Nguyễn Linh cũng canh tị á nha, ngọt á em Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi <laughs> Cũng dễ ngủ á anh Nguyễn Linh ơi Vậy hả, vậy con em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng với lại nhìn men men chút nữa chị giống như johnny trí nguyễn vậy đó trời ơi ít quá ha ừ, không thích đầu hói bụng bự bụng bự đẹp mà bụng bự ngủ ôm chạm nha đụng chạm nha ơi. hơi đụng chạm nha với lại uh, em không thích bạn trai mà hả hung trộm em hung trộm là sao giống như chưa xin phép em mà đó hung phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn <laughs> trời ơi trời ơi là trời quá dữ bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn đi đâu đi mất tiêu sách dép bỏ chạy luôn chị thôi mình bớt bớt lại đi tại mình dễ thương người ta mới hung trộm nó phản xạ chị ơi ờ, nhưng em... mà nếu mình đi xin thì cho không để coi coi nếu được thì em cho <laughs> bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha dạ em nhát lắm không dám hung ai đâu ví dụ lấy vợ xong rồi ở trà vinh hay là ở sài gòn dạ ở trên này à. ở sài gòn có nhà chưa dạ chưa chưa giờ dạ, lấy vợ thì sao lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh có xin tiền ba mẹ mua nhà được không dạ cái này chắc phải mua số chứ <laughs> bạn đẹp trai vậy sao làm gì không có chuyện có người yêu dạ em có nhưng mà ba năm nay em ấy đi làm về ngủ không hả dạ qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa cần nhất trong một tình yêu đó là sự ờ, chân thành nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách mẫu người lý tưởng của em như thế nào bên kia Johnny chứ Nguyễn đó <laughs> em chỉ cần ờ, một người con gái dịu dàng nói năng nhỏ nhẹ tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn cái đó là quan trọng không rồi bây giờ chị hỏi em nè em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai em làm việc trong ờ, môi trường nữ nhiều cũng có người làm mai em lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá cái em về luôn trời <laughs> tay chuyện bình thường mà mày mới gặp mới gặp mình giống như đụng chạm nắm em tay mà hết. hồn nói chung không thích ai đụng chạm mình hết dạ giống như mới gặp mà chị đụng đụng cái em sợ mày gặp bao lâu mới đụng được đó cũng chưa biết nữa chị ơi ví dụ giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa để em coi trước cái chị chưa biết coi gì coi mặt á hả dạ giống tính tình nữa chị mà ví dụ được á thì có định ờ, tiến tới hôn nhân không nếu được được không dạ. đó mặt có được không hello được không dạ nếu ờ, được thì ờ, em cũng tiến tiến dạ. nhưng mà giờ bạn chỉ ở nhà thuê em chịu chịu ở nhà thuê không thì hai đứa cố gắng bắt rễ không nó giờ em hỏi mẹ em lại nữa em cũng chưa biết có mẹ em ở đây không dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn à, anh ruột hả anh trai dạ. thôi đâu anh trai đâu dạ chào anh Dạ chào à, anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào à, quý vị khán giả Anh thấy vậy là được rồi đó, tới luôn đi Linh Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng đất cắt nhà ở luôn Trời ơi Trời bữa nay được lắm hay sao vậy? trời ơi mặt tiền sáng sủa hàng, hàng kia ông anh Dứt bắt ly nhì nhì tốc độ dây lên quá dữ lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó ờ, trời dạ cảm ơn chị ông anh số 1 luôn á anh anh còn còn mấy miếng đất hai ba miếng gì á trời ơi mấy anh, anh chia bớt em trời ơi được hên quá có anh thì là quá trời sung sướng rồi nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói